hầu hết các chính quyền của Cộng sản Việt Nam đều xây lăng tẩm cho lãnh tụ của mình sau khi chết. Có nhận xét rằng nơi nào có lăng tẩm thì nơi đó sẽ có bạo chúa. Thời nào có nhiều lăng tẩm thì thời đó dân chúng lầm than. Quả thực không sai một chút nào. Tần Thị Hoàng xây mộ của ông thật hoành tráng thì ông chính là một bạo chúa bạo ngược nhất trong lịch sử. Lenin, Stalin, Mao và con nhà họ Kim Bắc Triều Tiên đều là những bạo chúa khét tiếng và sau khi chết đi họ đều nằm trong những chiếc lăng tẩm đổ sổ. Việt Nam là một quốc gia cộng sản, lãnh tụ cũng được xây lăng và Việt Nam đang là đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu tự do. Đó là sản phẩm của những bàn tay tàn bạo cai trị. Chiến tranh Việt Nam thực sự là nội chiến thảm khốc với hàng triệu người đã ngã xuống để mua lấy chiến thắng vẻ vang cho một bên. Đây là hình ảnh lăng mộ Tần Thị Hoàng, lăng mộ của một bạo chúa Tất nhiên, lăng càng to thì dân càng đói khổ, bởi những lãnh đạo vì dân thực sự họ không cần xây lăng mộ to lớn để làm cho người dân choáng ngợp mà họ có vị trí bền vững trong lòng người dân qua rất nhiều thế hệ. Đó là bài học lịch sử mà người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu học. Vào năm 2018, ông Trần Đại Quang qua đời, người ta xây cho ông một khu lăng tẩm rộng bao la. Lăng ông Trần Đại Quang ở Ninh Bình rộng đến 5,5 hecta một diện tích vô cùng lớn. Một ngôi mộ thực sự chỉ cần có 2 mét vuông là đủ. Nhưng không hiểu sao người Cộng sản lại cố tình chiếm diện tích đất thật lớn, đất canh tác của dân. Đến khi ông Phùng Quang Thanh chết, ông cũng không được mai táng ở Nghĩa Trang Mai Dịch mà mai táng tại khu đất lớn của gia đình. Tương tự, phần mộ của ông Nguyễn Bá Thanh cũng rất lớn. Lăng mộ đã chiếm một dụng đất đai của nhiều người dân người dân Việt Nam đang ngày càng bị đẩy xa với tầm với đối với các tiêu chuẩn an cư, mà không an cư thì làm sao lập nghiệp được đây. Người dân chỉ cần một miếng đất 100 mét vuông thì họ đã hạnh phúc vô bờ biên vì họ được an cư xây nhà trên đó mà ở. Tuy nhiên, giá đất chỉ quá cao khiến cho người dân Việt Nam dù rất muốn cũng không thể có được miếng đất cắm rủi trong khi quan chức để chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất chỉ để chôn một cái quan tài chiếm diện tích khoảng chừng 2 mét vuông. Phong trào xây lăng tẩm thể hiện thói khoe khoang, háo danh dù đã chết, chứ thực sự họ không nghĩ gì về những sự lãng phí mà chính họ đã gây ra cho xã hội và cho nhân dân. Đây là hình ảnh lăng mộ Trần Đại Quang. Vào ngày 11 tháng 12, phía nhà nước Trung Quốc thông báo Xác của ông Giang Trạch Dân đã được hỏa táng và cho cốt ông Giang Trạch Dân được giải ở cửa sông Dương Tử. Nghĩa là ông Giang dù cho từng là một người đứng đầu Trung Quốc cường quốc số 2 của thế giới, nhưng khi chết ông vẫn không chiếm một mét vuông đất nào cả. Ở điểm này, ông Giang Trạch Dân có cách hiểu sâu xa hơn những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giang Trạch Dân cũng là một bạo chúa, là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Ông Giang cũng là một nhân vật thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc phát triển rất mạnh. Và bây giờ ông Giang chết đi mà không chiếm đất đai của thế gian, điều đó cho thấy ông Giang hơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam một cái đầu. Trong khi quan chức của Đảng Việt Nam tranh nhau xây lăng mộ to lớn thì ông Giang Sạch Dân lại chỉ quan tâm đến những gì ông ta để lại cho lịch sử. Người ta nói điếc thì không sợ súng, vô minh thì chạy theo những thứ vật chất ngoài thân đến khi chết trở thành cái xác vô tri vô giác và vẫn muốn danh được to như ngôi mộ của họ. Đã là bạo chúa thì lăng to cũng vô ích, đã vô năng thì làm cho dân lầm than, thì mộ to cũng chẳng ích gì. Lăng to mộ lớn chỉ để lại tiếng nhơ cho đời mà thôi. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân chết không chiếm một tấc đất nào. Những con người đang được Đảng Cộng sản Việt Nam cho nằm trong lăng mộ to lớn sẽ không được ai tôn trọng